như vậy thì hôm nay tôi xin xác nhận với quý vị rằng không thế giới này không ai ngoài ngài và Việt Nam những ngày gần đây không ai ngoài sư phụ vậy thì chúng ta đối với tôi cái niềm tin mỗi ngày một vững chắc mà đối với những người Việt Nam đó <coughs> nghe tôi nói thì lúc trước gần này thưa quý vị xin phép xin lỗi À. tôi đã ba lần tù cộng sản ờ. cho nên rồi cuối cùng nó họ họ họ, họ à, vâng. truyền nhau nói gặp tôi ra bắt đó tôi mới trốn lên campuchia tôi làm à, uống nước vô uống nước vô cao rồ từ từ ơi hò <laughs> cho nên tôi phải trốn lên campuchia tôi làm hộ hồ quý vị tại tôi lúc đó nó chai lỡ trơn tại sao mình nhục quá tại sao mình <clears throat> không làm gì được cho đất nước mà giờ này phải đi lưu vong thế này thì từ đó tôi mới nói với là tìm cách ra đi mới được thì tôi mới dần nghĩ tới nữa ồ thì cuối cùng tôi qua can ờ, tôi qua dạ. bên ờ, mà mà năm ca đi trước tôi ở trong thời gian thì lúc đó có còn lớn của tôi đó cái này nó đi theo bên ngoài nó vượt biên qua Canada tôi mới đến thăm nó thì tôi hỏi cái cách ăn sống như thế nào dạ. về trước thưa quý vị xin lỗi tôi xin phép tôi nói này tôi à, cầm quân tôi đến đến Việt Cộng đó là luôn luôn có cũng viên Mỹ theo tôi Mỹ đen có Mỹ trắng có nên vài người Trung Đông cũng có người nhà quốc tịch Mỹ mà cho nên những người đó đó tôi rất hiểu rõ đó cho nên tôi thấy ở mỹ nó sốc rồi nó người ta, thấy nghe nói là con người họ bình dân họ không có kỳ thị nhiều mới qua tôi thăm ừ. cháu đó cháu mới kể tôi nghe tất cả thế thôi giờ con lãnh ba qua canada đi từ đó tôi mới ở canada tới bây giờ thì tôi thấy thì trở lại vấn đề là tôi thoát chết mấy lần ba lần như vậy đó có lần nó đem tôi đi bắn nhưng mà cũng nhờ bề trên che chở tại vì cái lúc mà tôi học năm thứ hai đại học đó ở sài gòn thì có một cái người đó mượn sách của trên cỏ thiên bảo cô mười mà không biết cô mười là chắc phải cần thế quá anh nói chuyện với tôi thì nói tôi là trước đây tôi có đại nguyện cho nên bây giờ tôi trở lại để mà tôi đền đáp cái đại nguyện đó nhưng mà có những cái xin phép quý vị tôi biết kể được nhiều chứ tôi không dám nói nhiều nữa hai lần phật mẫu triệu tôi về diêu trì phật mẫu á những cái gì ngài nói đó tôi còn nhớ từng chữ một cho nên <laughs> hôm nay gặp được sư phụ là tôi tuyệt đối tôi nói là tôi xin nói hai bên có hai giây á hữu mạng thần quan tỏ mang thần ra chứng minh cho tôi tâm tôi thế nào tôi nói thế đấy không dám nói sai nói sai thì có chừng mình bị cái, cái, cái nghiệp mà mình nó may mình mang lỗi với bề trên mình không biết cho nên tôi rất ngại vấn đề đó hôm nay tôi xin thưa quý vị mình gặp ở đây đó có tôi tuyên truyền nhưng mà đây là cái sự thật là không có chúng ta đến đây mà gặp hàng hàng tuần như vậy là chúng ta quá quá quá hạnh hận hạnh đó hạnh hạnh vô cùng đối với tôi thì là một điều tuyệt đối tại vì những gì mà bề trên cho tôi biết thì là giờ đây nó dịch như vậy cho nên các quý vị cũng một cũng còn thông cảm với tôi là cái lời nói tôi là thật lời nói tôi là nó, nó rút từ cái, cái đi vào cái cách mà tìm lấy cái sống mà lo cho mọi người thì hôm nay đó tôi thỏa nguyện lại chỗ đó thì thì à, tôi có điều xin à, thông báo với vị quý à, vị thông cảm với tôi nếu có gì nói sai nó mau như là vậy phật dạ, cảm ơn cái này con phải để gần cái lo nó mới ra tiếp đó thì vì nó không có cái, nó không có cái này Để đây nè Để, để đây Đứng nó quay vòng vòng rồi Ok, xin lỗi bữa nay à, cái dàn máy 45 ngàn nó dởm quá Từ nay sao à, chắc ăn lấy cái iPhone này à, livestream còn có lý hơn nữa Gạt đầu Nhưng mà mỗi lần mình nhìn mấy cái này nó nó ngầu quá, mình tiếp. Đúng không tiền của cha mẹ mà đưa cho mấy dởm này nó gắn kiểu này lúc lần nào xài cái hệ thống bự á cũng bị ờ, chỉ có điện thoại là ngon nhất còn quay vòng vòng là được cũng là livestream được mà thằng này nó sao đâu kỳ cục trong khi mình nói là mấy chục triệu người nghe ý nga là nhiêu một cái show có ba ngàn là giữ rồi mà ta phải chuẩn bị đủ á còn này á một lời nói nó giá trị mấy nghìn năm tiếng Gặp. nhạc đâu sư trong điện thoại sư phụ hồi nãy nó riêng cái ai gọi hay gì đó nó hả nó lạ nghe trên điện thoại con thì có điện thoại con đâu có Turkey bowls. What? The chorus is we climb the mountain yeah. through murky holes. Turkey bowls. That's ridiculous. Turkey bowls? Okay, okay. I'll just check the lyrics on YouTube Music and find it. Go ahead. I think I got the Yeah, yeah. yeah. It says murky holes, doesn't it? Maybe. Okay, yes, it's murky holes. Get the lyrics to songs right on YouTube Music. I swear it was turkey bowls. Oh, no. học dạ dạ cứ tự nhiên vậy mình đang bận rộn không cần khách sáo những cùng model cùng model một cần chua nó xài ở trong cái tôi đó có stop. Google stop. kêu bà con nó nói chuyện này mấy này đó có live stream vô hả còn để im nữa luôn còn lâu ông đứng còn con rảnh nó không xoay vòng từ nay sao á dẹp cái kia thiệt rồi bữa nay bể dĩa hết chứ rồi mà cái điện thoại chắc ăn thôi hỏi cõi gần nữa con cũng ngồi xuống đi mấy ngồi xong mình đóng màn luôn quá gần nữa giờ còn nghĩ cái idea này idea nọ nó mạnh lắm nó không có bluetooth vô đó được đâu lại gần ờ, cái gần cái lo nó cũng ok tại cái iphone nó mà gần lo à nó cũng ok nó vô được ok rồi bà con có gì vui kể mình nghe đây nè mình kể chuyện nhiều rồi dạ, ngược lại bà con phải kể cho mình nghe ở dưới có ai nói chuyện không giơ tay lên thì lấy microphone gửi ở đây để thử này người nó microphone nói kìa à, ở đâu à, con uh, thưa sư phụ con um, có mà mấy ngày trước con uh, gái con có thưa sư phụ xin để qua um, lại cha trời lại đất lại Phật trên núi của sư phụ tại con uh, ờ, Việt Nam Điên Hòa con mới qua Mỹ sáu tháng nhưng mà con gái con lấy chồng 7 năm thì chồng ăn hiếp quá chồng hại quá giờ con tới đây con làm mơ thấy sư phụ qua con mà xin một bé đến đây con nhà sư phụ cứu gái con <laughs> trời ơi vợ chồng không vui cũng đi kiếm mình con, con gái con đang ra tòa ly dị con xin thưa sư phụ cho con gái con được Sư phụ có cái quyền lực đó Sư phụ chỉ có quyền có sự xuất hiện để mà lập cái đạo và cứu nước Việt cứu thế giới sẽ chân mệnh lo cho toàn thế giới 8 tỷ người mấy con thì kêu cứ lên núi lại Phật lại sám hối con con có lên lại ờ, cứ gán lại còn có sư phụ đâu có thành thông cha với Phật có thành thông mà cứu ông nội trái đất thụ đâu có cần học gì nhiều lắm đâu chỉ chị bệnh chơi thôi bị dạ. cảm rồi bị ma rồi à, mình để tay rồi mấy con ma nó nể rồi thôi chứ còn này đi ly dị mà nó à, cứu nổi giỏi lắm là mình à, chỉ luật sư nào giỏi vậy thì nó binh lấy 50 phần trăm tài sản rồi xin như là được đứa cháu ngoại thôi có đứa cháu ngoại thôi vậy thôi tới đây hả dạ con như còn chị thì khác tới đây nữa có con con như có có chồng chồng chết à, ba chục năm con cũng anh trai mấy chục năm cầu nhưng mà cũng thấy cuộc đời con như khổ con thấy nằm mơ thấy à, con coi đĩa nằm mơ thấy sư phụ con muốn đến đây sư phụ cho con cái gì cho con đeo cho con bớt khổ nữa đây để à, nhắc tới cái khổ của thế gian mình nói nha cả cái bản thân của mỗi chúng ta khi chúng ta mất đi cái hồn nào ra hồn đó sống chung giường nhưng mà chết khác mộng á là mỗi người đi mỗi hướng huống chỉ con mình á nhiều lúc kiếp trước nó là bạn mình cũng có và kẻ thù mình cũng có anh em ruột mình bạn mình cũng có hay là, là kẻ thù cũng có chỉ nhưng mà cuối cùng lại thiện hay là ác đầu thai là anh em ruột con ruột trong gia đình đều là một cái kiếp phù du một cơn gió thoảng mình phải ra khổ vì con mình thì mình mới biết phật thì có thể nó đóng vai nghịch cảnh nhưng khi mà vì con cả đời khổ vì con tóc già cỡ này bạc cỡ này đến ly mà con nó có có cháu ngoại khổ vì cháu rồi đến lúc mà mình à, cận tới nghiệp mình về trời ai là người đưa mình đi con cháu đâu có đưa đi mình nặng nợ với nó mình luyến ái với nó thì mình chỉ có ở lại thế gian này thôi mục đích của mình xuống đây không phải là là mọi thứ con cháu là quan trọng nhưng mà cái quan trọng nhất là giữ cái tâm thiện mình học xong bài học mình đi về trời còn bây giờ có những đứa con á mình không chịu nó tu mà nó lớn lên nó tu giỏi hơn mình cũng có những đứa con á mà của những gia đình sống trong gia đình cha mẹ tu hiền nhưng mà đứa con nó ác nó vẫn lại không có thay đổi được bởi vì ông bà mình nói gì á cha mẹ sinh con trời sanh tánh đó rồi bây giờ muốn cải số sao cải số được muốn cải cái tâm tánh của mỗi con người mình không có cải được chỉ có cuốn kinh chỉ có cái thiền bất nhã là dấu thiên tâm thì từ từ đó mình mới cải thiện được một con người ngoài ra không có trường học nào hay là à, bác sĩ nào giàu cho bác sĩ giỏi nhất mỗi cái ốc ra có thay đổi bao nhiêu sợi dây thần kinh nó vẫn giữ nó vẫn giữ vẫn ác vẫn ác chỉ có cuốn kinh của cha mẹ và cái cách của kiệt chỉ là ngồi thiền nửa tiếng mỗi ngày đọc kinh là cái đó là chị bá bệnh luôn á bác sĩ Stanford Harvard cũng hơi bó tay cuốn kinh này á đúng chi cái đứa con này nó ác uh, <laughs> sorry đứa con này ly dị với thằng chồng ác nữa phải không dạ. đưa hai đứa hai cuốn kinh xong luôn bảo đảm ngày mai nó gọi luật sư nó nó nó ngưng liền á chứ còn bây giờ á, mà càng ấy vô là càng mà nói ra nó vô là chăm dầu vô lửa cho nên chỉ có cha mẹ đứa hình của thượng đế về cho nó lại hai đứa bắt nó hai nó lại là ngày mai nó ôm nhau khóc và hụ con gái con thì lại nhưng mà chị không lại con gái con lại gửi nó người gì mỹ mỹ hả ok thì lấy hình cha mẹ cho con gái lại dạ. lấy hình chúa xu cho nó lại dạ. không đó lấy cái hình kiệt cho nó lại cũng được <laughs> thì bảo đảm hai đứa sẽ sẽ không cần luật sư ừ. đằng này là mỹ cho lại thiệt xin lỗi nha mình diễn nam mình chọc nó này chẳng qua con người nó chỉ là một cái click thôi nhẹ nhàng thôi một cái click nhẹ nhàng mà nó làm cho khổ lụy biết bao nhiêu à, đời mình và đời con mình cũng giống như một cái click uh, à, my trigger của Putin thôi mà làm cho cả nước Nga hôm nay nó tan tác cái thế giới nó vậy tại sao cái đạo thiên tâm ra đời cha mẹ nói trong tương lai sẽ mang đến hòa bình cho toàn cõi địa cầu vì cái đạo thiên tâm rất là từ bi và đồng thời đạo thiên tâm cũng là đạo công giáo thờ gót thượng đế rồi Phật kinh Phật để cho mình ngồi thiền mình biết được con người có luật nhân quả ai gieo nhân gì gặp cái đó và thêm một cái cao siêu hơn nữa là trong kinh Phật có dạy con người của mình mang sắc phàm nhưng mình có thành hồn mình phải học làm Phật làm Bồ Tát làm thần làm thánh thì mình phải ngồi thiền bên công giáo chỉ dạy thế gian thôi rồi ăn hiền ở lành thập thiện không có dạy những cái về những đời siêu hình siêu xuất thế gian thiên tâm có dạy đầy đủ thấy mặt buồn đó là biết khổ gì còn thật sự các khổ gì bồ chồng thôi đừng khổ nữa mình lo cho mình đi mỗi người nó có nghiệp của đó có những người nhà giàu họ có hàng tỷ đến khi mà họ cần tử nghiệp đó, họ muốn đứa con họ họ có những người mà giàu á có những đứa con bị khùng á người trong gia đình không có ai hưởng tài sản nữa họ cũng không biết làm sao để làm cho hết số tiền đó là tự vì tiền kiếp của những người đó họ có phước nên một kiếp này họ giàu có nhưng mà họ không có lưu không không có lưu truyền lại thì khi mà những cái người Mỹ mà giàu không có con thì tiểu bang Cali nè tiểu bang tất cả những tiểu bang nó sẽ thâu nó thành tài sản của quốc gia hết rồi với còn ai có gì không ngoài con ly dị còn ai có gì À. mình khám cha đừng lo khám cho nó ly dị cho mau để bớt tốt tiền luật sư thì nó đã ra tò rồi giờ làm sao vậy chỉ có sợ mấy thằng luật sư nó cà chết nó kéo dài để nó ăn tiền thôi nó cho mau bớt tốt tiền còn cái sofa nó dĩ nhiên nó phải cưa làm đôi không có để nguyên cái sofa đâu rồi ừ. ờ, nó tiền tính thiệt vậy mà ai đâu bị rồi tivi á nhà có mười mấy nó để mượn xe chóc nó vô bưng hết luôn dưa ừ mấy thằng mẹ A Di Đà Phật, dạ con kính chào sư phụ, con có một cái câu hỏi nó chút xíu thôi, con à, muốn xin sư phụ à, chỉ dẫn dùm cho con. Tại con có một cái thắc mắc là ở trên tầng 36 á, là cha Ngọc Hoàng Thượng Đế ngự ở đó Vậy thì tầng số mấy là mấy vị a la hán hay là bồ tát sẽ ngự ở đó mà nơi đó không có bỏ hết tham sân si nó không có luyến ái dạ. ở thế gian mình gọi là dục giới là từng thần thứ sáu trở xuống vẫn còn yêu đương vợ chồng trên đó trên đó cũng có tiên tiên tà cũng có thần thần tà ở trên cũng tho tích như mình vậy đó tho tích có nghĩa là cái đời sống ở trên với mình nó y chang khác nhau là là tinh vi hơn màu sắc hơn còn mình là black and white tại mình có thân người mình cũng là đa số là chữ thiên xuống hết phút mình lọt xuống đây thì trên tầng của cha là 33 là cao nhất đại la thiên là tầng 36 là cai quản hết không gian thủy cung về cõi người mình còn ma quỷ nó ở tầng thứ 12 tha hóa tự tại thiên tại sao ma quỷ nó ở cao nó cũng tu rất là nhiều nó mới thành ma quỷ cho nên những người luyện thần thông mà bên Việt Nam nó buồn ngãi đó họ phải ăn chay trường hết họ không được ăn tam tịnh nhục như kiểu Phật thích ca mà họ phải ăn chay rồi để họ đạt cái thành thông của họ rồi ở dưới những cái tầng thấp thấp mà mấy chư thiên á thì à, mỗi một cõi cái tướng người của nó đó có chiều cao ví dụ như à, tầng thứ nhất tiền trăm feet tầng thứ hai bự hơn 200 feet tầng thứ nhất ở sống được à, 5 năm trên là 10.000 năm cứ tăng tăng lên vậy đó chỉ có tầng ở trên chỗ cha mẹ là là là không có còn sanh tử nữa giống như tầng của sư phụ là không có sanh tử đồ xuống quả địa cầu này hàng tỷ năm trước khi cái quả địa cầu này thành hình ra có sông ngòi có đất đai có cây cối có nước là có mặt sư phụ trên quả địa cầu này với cha với mẹ thời đó rồi cái gì kể cái quả địa cầu này so với trái đất nó hàng tỷ năm hàng triệu năm có biết bao nhiêu thời đại đã sống trên quả địa cầu này người hành tinh cũng sống ở đây nhưng mà tới thời mình á là hiện giờ mình đang thấy mình tưởng đâu nó già nhưng mà thật sự cái trái đất này nó rất là dân trẻ với trong cái universe trong cái vũ trụ so với vụ trái đất này rất là trẻ một tỷ năm so trên trời đâu có nhiêu ngày đâu chưa tới một năm nữa là trẻ đúng không cái vụ xuống đây bữa giờ đầu thai một ngàn mấy tám trăm kiếp mỗi kiếp là ít nhất cũng à, năm chục tuổi trăm tuổi thì ngàn mấy trăm kiếp mà đi rời khỏi thiên đình có ba ngày thì cứ suy nghĩ đi quý vị những cái người ác hôm nay sân trước sân sau hay là làm mấy cái chuyện bất chánh đó, họ sẽ bị đọ gọi là vô ván vô dáng địa ngục vô dáng có nghĩa là mất xác mất hồn luôn ở cái trái đất này ở một cái thời đại gọi là bí hiểm một vị con của vua trời xuống thế gian chuyển luôn pháp dương xuống lập cái đạo mà những ai mà cản trở thì đều là đều là đều là bị cái tội đó trong kinh Phật có nói mà vô gián địa ngục cái trái đất này nó đang ở cái thời bế tắc cho nên đạo thiên tâm ra đời để mà đã không cái bế tắc đó cũng giống như một đống người tám tỷ người bị nhốt trong một cái hang động cực kỳ bóng tối có người đi vào ngõ cụt chiếc bom đạn nguyên tử Mỹ thì có 6 ngàn quả bom hạt nhân Nga thì có 8 ngàn Trung Cộng có 10 ngàn quả bom hạt nhân Băng tiếp thì nó đem lên nó đục khoét nát hết Còn trong không gian thì quá trời những cái vệ tinh hằng nào chế hay Thì theo dõi nước của thằng kia Nó làm nát cái trái đất này ra Mà ngày xưa cha với mẹ ví dụ đã tờ biết bao nhiêu công sức để gây dựng lên nó Chỉ có cái dễ nhất gọi là dùng danh từ trong kinh gọi là vũ sổ là lệ nhất đúng không khỏi phải thanh lọc khỏi cần phải ngồi đây nói cái tuyết này là 205 khỏi cần luôn còn cái mà mà mà thời đại nó so đó chỉ cần một ông rồng ở ngoài không gian nó phà lửa vào một cái là cái trái đất này những cái gì trên mặt đất trên 200 độ là đều bị cháy hết là dễ đúng không tại sao phải ngồi phải lựa từng người từng người giống y như là một cái bò cái kho lúa khổng lồ mà sư à, phụ bây giờ phải lựa ra từng hộp hộp nào chắc hộp nào lép con nghĩ cái nào khó hơn ạ hiện bây giờ mình đang lựa rất là khó gọi là sàng lọc đó là gì ngày xưa trong kinh đức thầy có nói cha đã quyết định vũ sổ trái đất này ở cái thời đại uh, G5 này điện thoại 14, à, 15 này con người không còn cái nhân tính nữa ít đi người tốt không còn bao nhiêu nếu mà so lại trăm năm về trước hay là 50 năm về trước trước ờ, thời gì để nhị cộng hòa mấy đứa nhỏ Việt Nam giờ nó đâu có giống mấy đứa nhỏ thời xưa mà vô tư nữa đâu có có ngày trên mạng đi đi gì đó đi picnic camping trong trường á tạo ba ba cái ờ, trò chơi quỷ quái được không à chui chui cái mặt ờ, làm như là ấy à, mấy con thấy mấy cái gọi là mấy cái trò ô uế tranh chụp mà nó lấy làm vui huống hồ chi giờ cái bộ phải sinh ra trái đất này rồi đức thầy cũng phải chịu khổ hạ phàm thuốc trái đất này rồi ngồi đây nói chuyện còn bị nó chửi nữa hey, <laughs> thôi thôi thì mình cứ nghĩ là à, à, một y tá mà đi đi vô có, có, có những cái à, bệnh nhân mà như họ à, bị mất mất trí họ cắn lại y tá hoài ừ thì chùa cũng y vậy hả, phải chịu thôi chỉ mong một số lúa mà nào nó chắc á hiểu được cái thời nay khó mà cha mấy vị bề trên nói là thôi cứ à, đừng có buồn cứ qua một cái lớp này đi như cái lớp à, cái lớp lúa lép này á hy vọng cái lớp sau nó thay đổi chứ bây giờ muốn thay đổi một con người phải trồng cây tới hàng như trồng cây thì trăm năm trồng người nhiêu năm ta bắt hồ dạy ngàn năm hả hả trồng người trăm năm hả thiên tấn kiệt này không sống tới trăm năm nữa đâu chồng không nổi thì hy vọng là khi mà ra đi vậy đó thì họ sẽ hồi tâm ờ, quay đầu thì lẹ chứ còn khó khó lắm giờ chỉ làm được một số chuyện để đặt cái nền móng cũng như thời nhà tần vậy đó đặt lại cái vạn lý trường thành tới ngày hôm nay mình mấy nghìn năm vẫn còn thôi chứ đặt lại cái đạo thiên tâm sẽ lưu truyền bao nghìn năm và đưa nước việt lên hùng cường đặt cái nền móng cho nước việt lên hùng cường còn những cái thế hệ sau con cháu họ thiên á, là sẽ tiếp tục nói tiếp sẽ có phật di lạc số 3 phật di lạc số 4 phật di lạc số 5 nhưng mình đang chờ phật di lạc số 1 Dạ, với là con cũng có thắc mắc là cái tầng thứ 8 là ai ở vậy sư phụ? Đúng là tiên cao hỏi má của ông, của ông Trinh má ông Trinh ở tầng số 7 à, ờ, kế bên chắc bà nhảy qua nhảy về bữa bà nói bà ở số 7 ừ. thật sự chư thiên ở trên đó, mỗi một tầng cao hơn là giống như uh, uh, một cái à, một cái trí tuệ cao hơn và cái đời sống họ cao hơn thôi mà cái tầng mà tệ nhất á, thấp thấp dưới này á, là người ta cũng là không có nói là gạt nó láo nhau rồi người ta cũng đâu có xài tiền đâu người ta xài bằng phước cái phước đó họ tạo là lúc mà mang thân người mình hiện bây giờ mình những gì mình đang làm á, là mình đang making money làm tiền á, để trong saving để về trả tại vì phước của ai nhiều á, là về cho nó sẽ dùng cái phước đó để mà có thần thông mà để mà xây nhà rồi có một cuộc sống hơn những chư thiên thiếu phước hơn mình người trời không có bị bệnh người trời chỉ một là có phước sống dai hết phước thì rớt xuống đây làm người để mà chịu khổ chịu khổ rồi mà không được không được than thở nha than thở là là không có tính à, ai mà khổ mà than thở là, là chởn là không tính là tái sanh làm tiếp à, khổ là phải chịu khổ rồi sau cũng đó xả cái xác mà trong lúc mà xả cái xác ở uh, chỗ phòng cấp cứu á, cũng không có được la cũng không có được uh, ờ, uh, ờ, quản trách ai hết hờn giận ai hết đi một cách thanh thản thì về nó có những cái điều kiện đó nữa chứ không phải xuống đây rồi cái à, mình ăn hiền ở lành là đủ đâu không có ăn vậy mình phải buông mấy cái đó dạ tại vì con hỏi vậy là trong giấc mơ của con con thấy sư phụ dắt con đi tham quan cái tầng số 8 mà con không biết cái tầng số 8 con chỉ thấy người ta thôi nhưng mà con cũng không hiểu là tầng số 8 nó có cái gì ở trong tầng đó tầng 8 là lúc trước như thù coi cốt con là không con là ở đâu trên đó đó thù có nói mỗi lần thù coi cốt đứa nào ở gắn nhớ con cũng ở đâu số 7, số 8 đó nhưng mà con muốn hỏi là cái tầng đó con không có muốn cái tầng đó hình như vẫn còn chữ lưới ngái ở trọng ờ lưới ngái là à, cũng vui mà có đâu có gì con có con, muốn nhưng mà người ta khác hơn mình người ta không có phụ tình như vậy không có ly dị với lại người ta người ta chỉ cần lý ngái là cái cái tình cảm á, nó nó nó ảnh hiện hiện qua cái trí não rồi nó ra cặp mắt chứ là phải như kiểu mình phải hì học và lén lút và mướn hotel mở chỉ cần cặp mắt bốn mới nhìn nhau là điện tử á, nó làm mình rung động rồi phê rồi à, phải không thì tầng nó là từ số 6 trở xuống còn trên số 6 là bớt cái đó nhưng mà những dịp tiên trời mà lên cao hơn nữa đó thì uh, gọi là